Xin chào anh em thì hiện nay có rất là nhiều anh em đang quan tâm tới cái máy soi xuyên nắp tài xỉu bầu cua sóc đĩa thì clip này tôi sẽ xin chia sẻ Đấy, xin review và nói qua về cái máy soi xuyên để anh em có thể hiểu rõ hơn về cái bản chất của nó và cách sử dụng ra sao thì những anh em nào đang sử dụng và đã sử dụng mà cái máy soi xuyên của bên cơ sở tôi thì anh em là có thể là cho tôi xin một cái lời bình luận ở đấy lời đánh giá đấy để những anh em đang quan tâm đang tìm hiểu anh em có thể là dễ dàng hiểu hơn về cái bản chất của cái máy soi xuyên này thì à, nói qua về cái máy soi xuyên này thì nó sẽ bao gồm là một cái máy soi xuyên này anh em nhé đấy đây là một cái thiết bị là giúp anh em soi xuyên đấy thì cái thiết bị này nó được sử dụng pin nhé pin thì anh em sử dụng pin sạc đây đây con lỗ sạc đây Đấy, hết pin anh em sạc pin cho tôi thời lượng cầm pin của nó sẽ ra động từ 5 đến 7 tiếng Đấy, từ 5 đến 7 tiếng anh em nhé thời gian đấy thì cũng uh, thoải mái để cho anh em chơi à, thì cái máy soi xuyên này đấy thì nó được kết nối trực tiếp trên điện thoại của anh em thì anh em chỉ cần uh, chuẩn bị cho tôi một cái điện thoại là smartphone này có wifi hoặc là 3G em nhé đấy, nó sẽ kết nối trực tiếp trên điện thoại của anh em và nó sẽ báo về cho anh em đấy thì rất là tiện lợi như trước đây đấy thì anh em cần một cái thiết bị soi xuyên này một máy bấm này và một màn hình đấy thì nó rất là cồng cành thì để nó giảm thiểu cái sự cồng cành đấy nó tiện lợi hơn thì bây giờ nó chỉ ra đấy, một cái máy soi xuyên này và kết hợp trực tiếp trên cái điện thoại của anh em đấy thì đầu tiên tôi xin khẳng định với em với cái máy soi xuyên này không thể xuyên được tất cả các nắp anh em nhé tại sao lại không xuyên được tất cả nắp và có thể xuyên được những cái nắp như thế này thì cái máy soi xuyên này có thể xuyên được nắp nhựa này nắp sành nắp sứ nắp mũ nắp quấn băng keo là nó có thể xuyên được anh em nhé còn nắp bọc trì hay là nắp đen có độ dày lớn không thể soi xuyên được thì em biết rồi đối với cái chất liệu trì đấy thì à, không có một cái thiết bị nào có thể soi xuyên được anh em nhé kể cả những chất phóng xạ đấy, trong khoa học cũng không thể soi xuyên được cái chất bọc trì đấy đấy thì khẳng định em đối với những sân chơi mình sử dụng cái nắp bọc trì đấy thì máy mình không thể soi xuyên được cái thứ hai nữa là nắp đen có độ dày lớn làm sao nó không soi xuyên được vì bản thân cái nắp đen có độ dày lớn thì ánh sáng không thể xuyên qua được thì bên trong nó rất là tối bên trong rất là tối Đấy, em máy thì có thể soi xuyên được nhưng em không thể nhìn được cho nên là đối với những cái nắp đen có độ dày lớn hay là nắp mà quấn băng keo nhiều lớp ánh sáng không xuyên qua bên trong nó tối om thì cũng khẳng định anh em cũng không thể áp dụng được vào anh em nhé đấy chứ nhiều anh em cứ lầm tưởng là cái việc là mình có máy soi xuyên rồi thì mình áp dụng vào tất cả các sân chơi sân chơi nào mình cũng được mình có thể sử dụng được và nắp đĩa gì mình cũng có thể sử dụng được thì nó không đúng anh em nhé đấy thì một lần nữa là khẳng định anh em cái máy soi xuyên là không thể soi xuyên được nắp bọc trì và nắp đen có độ dày lớn đấy để anh em mà lựa anh em áp dụng sân chơi của mình ờ, anh em sân chơi nào mình cảm thấy mình áp dụng được vào thì mình sử dụng anh em nhé thì à, với cái máy này đấy đấy anh em chỉ cần à, bật cái công tắc này lên này đây mắt thần đây, đấy anh nhìn thôi mắt thần nó sáng này báo xanh này đấy thì cái mắt thần này nó nó có nhiệm vụ là nó sẽ quét đấy nó sẽ soi xuyên cái nắp cho anh em và nó sẽ báo về cái máy này thì cách chơi rất đơn giản nhé đấy thì anh em vào sân chơi của mình thì em không thể cầm tay này như này được thì anh em là sẽ lấy cái mịt này anh em mà quấn vào cái cổ tay mình này quấn sâu sâu xuống này đấy, tay mình có thể vẫn phải cử động là được anh em nhé đấy và anh em là mặc cho tôi cái áo dài cho tôi đấy anh em lưu ý nhé tay mình không thể đừng đừng che cái mắt thần này nhé che cái mắt thần này là là không không thể áp dụng được đâu không thể soi xuyên được nhé đấy phải làm sao để cái mắt thần này nó hướng về và cái nắp mà tài xỉu bầu cua sóc đĩa đấy thì nó sẽ soi xuyên và nó sẽ báo về cái máy điện thoại cho anh em đấy anh em mặc cái áo dài đấy anh em quấn này và cái lúc mà khi người ta nắp xong ấy thì anh em cố gắng làm sao làm cái động tác gì đó để mình đưa tay phát đấy đưa tay này để cho cái mắt thần này nó nhìn thẳng vào cái nắp đấy là được anh em nhé đấy lưu ý này đấy khi mà máy nó hết pin này thì sẽ mắt thần này nó sẽ tắt đèn đi đấy anh em phải để ý tôi nhé khi nào mà khi anh em bật máy lên đấy đèn nó tắt thì thì là hết pin anh em sạc pin tôi đấy đây tôi bật công tắc này đấy và công tắc lên cái là mắt thần nó sẽ sáng lên cho anh em đấy như đó đấy đèn nháy ok đấy, như thế này là máy hoạt động bình thường nhé đấy máy thì sử dụng pin thôi cũng khá là nhỏ gọn nhé nhiều anh em bỏ tôi này à, à, chế cho nó nhỏ gọn hơn nữa thì thực ra đấy tôi cũng muốn rất là nhỏ gọn để tiện lợi cho anh em chơi nhưng mà thực ra không thể chế được nữa anh em đây là cái mức nhỏ gọn nhất rồi anh em và tiện lợi nhất rồi chứ không thể gọn được nữa anh em nhé không thể nhỏ hơn được nữa anh em ạ thì với cái máy soi xuyên này anh em có thể áp dụng vào mọi sân chơi thì tôi khẳng định với anh em là có thể xuyên được nắp nhựa này nắp uh, xanh nắp sứ nắp mũ nắp quấn băng keo mỏng thôi là vẫn có thể soi xuyên được còn riêng nắp bọc trì và nắp uh, đen có độ dày lớn hay quấn băng keo rất là dày ánh sáng không xuyên qua là không thể soi xuyên được anh em nhé đấy thì anh em nào mà quan tâm tới cái máy soi xuyên này thì có thể là liên hệ với tôi hay là anh em mang nắp đĩa quân hột của anh em tới trực tiếp nhà tôi để anh em trải nghiệm nghiệm kiểm chứng độ hiệu quả của nó đấy thì uh, clip này tôi sẽ kết thúc tại đây đấy thì anh em nào thực sự quan tâm thì có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại thị trên màn hình tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em để em trải nghiệm về cái máy soi xuyên này xin cảm ơn anh em đã theo dõi video